Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi thứ tư trong chiến dịch thức khuya để giải đề nghị luận xã hội cùng với học văn chị Hiên. Và các em cũng biết đúng không nào? Hôm nay sẽ là buổi cuối chị em mình gặp nhau ở trong chiến dịch này. Rất là hy vọng các bạn đều đã có thể có mặt ở trong buổi phát ngày hôm nay cùng với chị. Và mong rằng là buổi phát ngày hôm nay cũng sẽ đem lại cho các bạn những cái phần kiến thức thật là bổ ích nhá Ok không nào? Không biết là chúng mình đã có mặt ở đây cùng với chị Hiên chưa? Những bạn nào đã có mặt ở trong buổi phát ngày hôm nay rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé Rồi xin chào các em, xin chào các bạn Vậy là chúng mình đã đi cùng với nhau 3 buổi Và chị tin chắc chắn rằng ở 3 buổi vừa rồi thì các bạn cũng đã có thể tích lũy được cho mình những cái phần kiến thức và mong rằng là là hy vọng là cái buổi ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một buổi như vậy chúng ta sẽ lại tiếp tục tích lũy được những cái phần kiến thức được không ạ chúng mình đã có mặt ở đây chưa nào các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ các bạn đã có mặt ở đây chưa xin chào Hải Yến xin chào Thanh Mai xin chào uh, xin chào Thành Duy xin chào uh, Thanh Mai Khánh Ly xin chào các em các bạn đã có mặt ở trong ờ, buổi ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ? Và nếu như các bạn đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé. Rồi xin chào, xin chào tất cả các em. À, vẫn như mọi ngày thôi, đợi đủ 100 bạn thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu cho cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị. Ok chưa nào? Hiện tại bây giờ thì đã nhìn thấy là à, có khoảng 40 bạn đang tham gia trong buổi phát ngày hôm nay cùng với chị rồi. Và như đã nói thì ngày hôm nay chúng mình sẽ uh, chữa những cái đề và bên cạnh đấy thì chị cũng sẽ có thể là tặng tài liệu cho các bạn à, thế nên là rất là hy vọng là các bạn đã có thể có mặt ở đây nhá rất hy vọng rằng là các bạn đã có thể có mặt ở đây cùng với chị và mong rằng là các bạn cũng sẽ tham gia trong cái buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên được không nào ok không ạ à? cùng nhau vào học với chị nhá cùng nhau vào tham gia cùng với chị trong buổi học ngày hôm nay nhá Ok không nào? Cùng tham gia với chị Yên trong buổi học ngày hôm nay nhé. À, hiện tại ở đây thì chị đã chuẩn bị một cái đề. Hiện tại ở đây chị đã chuẩn bị một cái đề và chắc chắn là chúng mình sẽ cùng với nhau làm đề luôn, chữa đề luôn. Xin chào Diệu, xin chào Tuyết, xin chào các em. Rồi xin chào các bạn. Xin chào các em ạ. À. Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Xin chào các bạn nhé. Hiện tại là đã thấy 80 bạn rồi. Hello Khánh Linh, xin chào Dương Bình. Xin chào các bạn. Rồi Xin chào các em nhé Xin chào Huyền Trang Hiện tại là có 90 bạn rồi Chúng ta cùng đợi thêm 10 bạn nữa để bắt đầu nhé Xin chào Nhi Lê Xin chào em Xin chào Lê Quỳnh Xin chào Như Quỳnh Xin chào Lan Anh Xin chào Nhi Xin chào Quỳnh Nhật Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cái buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên Được không nào? Xin chào Khánh Ly, xin chào em Xin chào Khánh Linh nhá, xin chào em nhá rồi xin chào Đức Phạm, xin chào em Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với một cái đề mà chị Hiên đã chuẩn bị cho chúng mình trong buổi học ngày hôm nay nha À, hôm nay đã là buổi cuối rồi đấy ạ, rất chính xác Vậy là chúng ta đã cùng với nhau trải qua 4 buổi trong cái chiến dịch à, Cùng nhau thức khuya để chữa đề nghị luận xã hội Và trong cái thời gian chúng ta cùng đồng hành với nhau thì chị tin là các bạn cũng đã học và tích lũy được rất là nhiều những cái phần kiến thức và hy vọng rằng là những cái phần kiến thức đó sẽ có cái giá trị đối với các bạn được không ạ? Rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề ngày hôm nay nha. Đó là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trích dẫn. Nếu không học cách cúi đầu, không bao giờ bạn có thể ngẩng cao đầu. Được không ạ? Các em ơi, khi mà đọc cái trích dẫn này thì các bạn nghĩ tới bài học gì? Bởi vì các em cũng đều biết rằng là những cái đề về những cái đề bài mà về dạng tư tưởng đạo lý thì người ta có thể thường chia thành hai dạng chính. Thứ nhất, đó là cái tư tưởng đạo lý được thể hiện một cách trực tiếp. Và thứ hai là tư tưởng đạo lý được thể hiện một cách gián tiếp. Đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy ở đây là cái tư tưởng đạo lý được thể hiện một cách trực tiếp ấy thì nó dễ viết rồi và chị cũng đã lấy những cái đề để các bạn có thể luyện tập viết cũng như là sửa một số những cái đề để cho các bạn làm rồi, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là Vậy thì đối với những cái đề về tư tưởng đạo lý mà đưa ra một cách gián tiếp Ví dụ như là nó thể hiện qua một cái câu trích dẫn Danh ngôn Đúng không nào? Uhm, thành ngữ, tục ngữ, vân vân Đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Hay qua một câu chuyện, qua một hình ảnh thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Có lẽ đây chính là cái câu hỏi mà cũng có rất là nhiều bạn đặt ra. Đúng không nào? Cũng có rất nhiều bạn đặt ra cái câu hỏi về cái dạng đề này. Thế thì cái mà chị cho rằng là cái bước đầu tiên, thao tác đầu tiên mà các bạn cần phải làm á, đó là các bạn sẽ chuyển từ cái dạng đề số 2 này Được không ạ? Quy nó về cái dạng đề số 1 giúp cho chị Nhá Có nghĩa là chúng ta sẽ suy ra là Đây là một cái Viết một cái đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh chị Về vấn đề nào đấy Ví dụ như ở đây Là lòng khiêm tốn Ví dụ thế Mình phải suy ra được thế Có nghĩa là mình biết Mình nhìn cái đề này là người ta đưa một cái trích dẫn rồi Thì mình biết là là đây là cái dạng đề gián tiếp rồi Đúng không? nhưng mà bây giờ là mình mình suy ra mình rút ra luôn mình suy quy nó về cái dạng đề trực tiếp đi thì các bạn sẽ sẽ sẽ làm được cái đó ok chưa ạ ở đây thì chị hiên có một cái file này đợi chị chút xíu nhé đâu nhỉ đây chị hiên có một cái file này đây là 16 vấn đề nghị luận xã hội phổ biến ví dụ như lòng dũng cảm được không ạ thì ở đây chị có những cái thao tác mà các bạn có thể nhìn thấy là dựa vào những cái thao tác này là chúng mình có thể làm được cái bài viết đó luôn này giải thích lòng dũng cảm là gì phân tích bàn luận chứng minh phê phán mở rộng bài học liên hệ bản thân chị có lòng dũng cảm này chị có khiêm tốn này chị có trung thực này à, chị có tính kỷ luật này chị có nghị lực sống này có hiếu thảo này có trách nhiệm này có lòng yêu nước này có cống hiến này có đạo lý uống nước nhớ nguồn này Có gì đây? Sách và việc đọc sách này Có tinh thần tự học này Có lý tưởng sống này Có lòng biết ơn này Có tình bạn đẹp này Có tình yêu thương này Đó 16 những cái vấn đề 16 cái vấn đề này Ok chưa Ok chưa ạ? Chỉ có 16 cái vấn đề này thì các bạn có thể thấy là đây cũng là một cái cách rất là hay để chúng mình có thể chủ động thiết lập về cực kỳ nhiều đề nghị luận xã hội khác nhau thì mình sẽ chủ động thiết lập theo một cái bảng biểu như vậy và bao gồm những cái cột như vậy nhá bao gồm những cái cột như vậy giải thích nó là gì phân tích bàn luận rồi thì chứng minh phê phán mở rộng bài học và liên hệ bản thân ok chưa ạ thì với cái bảng này chị tin chắc chắn rằng nó là một cái sự gợi mở cho chính các bạn khi mà các bạn tham gia à, khi mà các bạn gọi là gì ạ bắt tay vào việc viết nghị luận xã hội các bạn thiết lập được cái bảng này rồi thì chị tin chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ làm nó rất là dễ cho em xin file được không <laughs> à, nếu như mà ngày hôm nay một xíu nữa mà mà có khoảng 150 bạn xem cái phần phát trực tiếp này cùng một lúc thì chị sẽ gửi tặng các bạn cái file này nhá được không ạ và hãy nhớ là cáp lại màn hình để chứng tỏ một điều là các bạn có tham gia cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay và một lát nữa gửi cái hình ảnh đó về thì sẽ nhận được cái quà tặng đó chính là cái file này ok chưa ạ thế nên bây giờ tác thêm những người bạn giúp chị hiên được không tác thêm những người bạn giúp chị hiên được không ạ <laughs> các bạn ơi đây ạ chúng ta có 16 vấn đề nghị luận xã hội phổ biến và đối với những bạn nào đã đăng ký khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu thì các bạn không cần xin nhé bởi vì đây chính là một trong số những tài liệu mà các bạn sẽ nhận được ở trong khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu ạ à chính là cái khóa học mà sau khi chiến dịch này kết thúc thì chúng mình sẽ cùng gặp nhau ở cái khóa học đó chị đang cực kỳ chờ đợi cái khóa học đó đang thực sự rất chờ đợi khóa học đó được không nào thế thì bây giờ chúng ta sẽ chú ý giúp chị là quay trở lại với cái đề bài ngày hôm nay chị đưa cho chúng mình viết một cái đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trích dẫn nếu không học cách cúi đầu không bao giờ bạn có thể ngừng cao đầu thì chúng ta sẽ cùng có một cái phần bài viết như sau nhá. Ở đây chúng ta sẽ có ạ. À đây nào, chúng ta sẽ có này như sau, mở đoạn. Đây là một cái phần mở đoạn đi từ cái ý tưởng hình ảnh. Được không nào? Tức là đi từ một cái hình ảnh tương đồng. À, sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu phải không ạ? Sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu. Chính vì vậy mà chị đã mượn cái hình ảnh của bông lúa vàng. Chĩu bông nghiêng mình. Đó, được không ạ? Mượn cái hình ảnh này cũng hay mà. Đúng không? Đây là một cái cách mà chúng ta sẽ đi từ cái phần mở đoạn là từ một cái hình ảnh tương đồng khơi gợi cái ý tưởng từ những cái hình ảnh tương đồng. Và đây là một cái cách mở bài chị cho rằng nó rất là hiệu quả, nó vừa đúng mà nó lại mang cái chất văn để giúp cho các bạn có những cái phần bài viết mà chị tin chắc chắn rằng là là gì ạ? Là nó hay nó hay hơn rất là nhiều, đúng không nào? Thế thì ở đây ví dụ chúng ta có nhé. Tuổi thơ tôi gắn liền bên hình ảnh bông lúa vàng. Những nhành lúa chịu bông nghiêng mình không chỉ không chỉ là không chỉ là hình ảnh nhắc nhở tôi về những nhọc nhằn của mẹ mà còn là bài học vô cùng đáng trân trọng. Đó là nếu không học cách cúi đầu, không bao giờ bạn có thể ngẩng cao đầu. Đó, ví dụ là như thế. Nhá, ok chưa nào? Ví dụ là như vậy. Nhá. Sau đấy thì chúng mình sẽ có này, bắt đầu nói ra cái bài học đó là gì luôn. Trích dẫn đem đến bài học về sự khiêm tốn hay chính là chữ nhẫn trong cuộc sống. Cúi đầu ở đây có thể hiểu là hành động thể hiện sự khiêm tốn thái độ tôn trọng người khác. Ngẩng cao đầu ở đây là tư thế thể hiện, đây là gì ạ? Giải thích bằng việc là tôi đi phân tích những cái từ khóa ở trong cái câu đó và sau đó suy ra một cái thông điệp. Đó là gì ạ? Nếu bạn muốn thành công, bạn phải biết khiêm tốn. Hay nói chính khác, hay nói chính xác hơn, đó chính là về vai trò của lòng khiêm tốn. Nhá, được không ạ? À? chính là về vai trò của lòng khiêm tốn. Đó, trích dẫn này gửi gắm một thông điệp đáng trân trọng. Nếu bạn muốn có được thành công, bạn luôn phải biết khiêm tốn. Đó là thái độ không, bắt đầu giải thích thêm này, đó là thái độ không kiêu căng, tự phụ, biết mình là ai, tôn trọng và nhún nhường người khác trước mọi việc. Bắt đầu phân tích nhé. Trước cuộc sống nhiều biến động, Lời khiêm tốn giúp chúng ta có được sức mạnh, sự tự tin lạc quan cũng như làm phong phú thêm kiến thức và kinh nghiệm sống cho bản thân, cho bản thân. Nếu bạn là người khiêm tốn, bạn sẽ luôn biết nhường nhịn người khác, cũng không bao giờ khoe khoang về những gì mình đang sở hữu. Không nên kiêu ngạo vì mình có khuôn mặt không kiêu ngạo vì mình có khuôn mặt xinh, thân hình đẹp hay giọng hát hay mà hãy biết ơn những gì mình may mắn có được. Sống khiêm tốn biết tôn trọng người khác sẽ được mọi người yêu quý và coi trọng. Đó cũng chính là cách tự nâng cao giá trị của bản thân. Khiêm tốn giúp chúng ta luôn hiểu một điều. Ta đã giỏi, ắt sẽ có người khác giỏi hơn ta. Và từ đó, bản thân sẽ hình thành được trí tiến thủ, khả năng tự chủ cao, chiến thắng bản thân và đạt được thành công trong cuộc sống. Bắt đầu đưa ra dẫn chứng nhé. Cái phần dẫn chứng cho cái sự khiêm tốn thì các bạn có thể lấy như sau, đó là thông điệp về lòng khiêm tốn nhắc nhở tôi Nhớ về nhà bác học vĩ đại Einstein đã từng nói Tôi chỉ là một bình thường, tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác Và cũng sống làm công việc mình yêu thích Sao lại gọi tôi là người nổi tiếng Là một nhà bác học vĩ đại Nhưng ông luôn khiêm tốn trước lời khen ngợi tung hô của người khác Và luôn coi mình giống như một người bình thường Sống một cuộc đời giản dị Bản thân tôi thêm một lần nữa phải tự nhìn nhận lại chính mình nhắc nhở dù trong hoàn cảnh nào cũng không được kiêu căng tự phụ. Luôn cúi đầu, tôi sẽ nhìn thấy được cả thế giới tri thức đang mở ra trước mắt mình. Và cuối cùng, dùng một câu duy nhất để có thể khép lại, đó là gì ạ? Bạn trẻ ơi, chỉ xin bạn mang theo điều này cho riêng mình. Chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải cứ thứ gì. Đây chính là một cái câu trích dẫn được lấy từ cái cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo của Đại Đức Min các bạn ạ. Và đây là một cái cách rất là hay để các bạn có thể chủ động khép lại cái phần bài viết của mình. Các em nhá. Thì đây là một cái phần bài viết mà chị đã chuẩn bị. Chúng ta đi từ một cái đề bài về tư tưởng đạo lý được rút ra từ một cái trích dẫn. Vậy thì nếu như các bạn để ý ở đây chúng ta xét về cái cách làm về bài tư tưởng đạo lý này thì các bạn sẽ thấy là cái bước đầu tiên là chị đã quy nó về một cái dạng đề đó là dạng đề trực tiếp và cái vấn đề mà chúng ta nhìn nhận được từ cái trích dẫn này đó chính là cái vấn đề về cái vai trò ý nghĩa và sức mạnh của lòng khiêm tốn đúng không? Thế thì sau khi chúng ta nhìn nhận được vấn đề như vậy thì chúng ta lại tiến hành làm các bước như bình thường thôi. Phải không ạ? Chúng mình sẽ giải thích khiêm tốn là gì? Chúng ta sẽ phân tích bàn luận đưa ra quan điểm của các bạn là Ồ vậy thì khiêm tốn nếu khi như bạn khiêm tốn thì bạn sẽ đạt được những cái điều gì trong cuộc sống Phải không ạ? Và sau đấy thì chúng ta sẽ có là một cái phần chứng minh thì chị có lấy một cái dẫn chứng về nhà bác học Einstein đúng không? Sau đấy thì chúng mình sẽ liên hệ bản thân nhìn nhận lại chính mình và cuối cùng chúng ta sẽ kết đoạn để gửi gắm một cái thông điệp. Thì cái việc chị kết đoạn ở đây là chị đã mượn một cái chất dẫn mà buổi hôm trước á, chị có đưa ra cho các bạn đó là chúng ta có thể đi từ một cái câu trích dẫn và đây là một cái phần mà chị cho rằng rất là hay để các bạn có thể chủ động là sử dụng những cái câu trích dẫn đó và đưa vào trong cái phần bài viết của mình nhá à, hãy nhớ rằng là một trong những cái điều làm nên cái bài viết nghị luận xã hội của các bạn đó chính là cái sự chân thành đây là điều cực kỳ quan trọng Bản thân chị cho rằng đây là điều cực kỳ quan trọng. Và hãy nhớ rằng cái mục tiêu của chúng ta khi chúng ta viết cái bài nghị luận xã hội không phải chỉ để viết một cái bài văn thẳng đơ trên trang giấy mà chúng ta muốn là những cái người đọc bài viết của chúng ta có thể tiếp nhận được những cái giá trị thông điệp mà chúng ta truyền tải. Ví dụ như ngày hôm nay, bạn ấy đang cảm thấy mệt mỏi giữa cuộc sống và mất niềm tin vào những điều mình đang cố gắng Thế nhưng mà đọc một cái bài viết nghị luận xã hội của các bạn ấy thì bạn ấy lại thấy là ồ thì ra cuộc đời này điều tồi tệ nhất chính là mất niềm tin. Và chúng ta không được phép mất niềm tin vào cuộc đời. Bạn ấy đọc xong bài viết của các bạn được truyền tải một cái thông điệp đó chính là gì ạ? Một trái tim yếu đuối, một tấc lòng âm u vẫn đi về ánh sáng bên kia sau sương mù. Và bạn ấy nhận ra một điều là kể cả phía trước mình có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không chùn bước trước những khó khăn đấy mình sẽ tiến lên để có thể hiện thực hóa được tất cả những cái ước mơ của chính các bạn được không ạ thế nên chị thì chị cho rằng là cái giá trị của nghị luận xã hội nó nằm ở việc các bạn có thể làm cho người khác thay đổi được cái suy nghĩ làm cho người khác thay đổi được về cái nhận thức làm cho người khác có thêm cái động lực để họ có thể sống tốt hơn họ tránh xa những cái điều xấu xí trong cuộc đời này và vươn tới những cái giá trị tốt đẹp Vậy nên, suy cho cùng, kim chỉ nam của bất cứ một cái bài nghị luận xã hội nào nếu như muốn hay và tạo ra cái sự thuyết phục thì nó phải bắt nguồn từ thứ nhất là sự hiểu biết của các bạn và cái thứ hai là một trái tim trong sáng và chân thành của các bạn thực sự muốn bản thân mình sẽ thay đổi tốt lên và mong muốn mọi người xung quanh sẽ cùng thay đổi tốt lên. Được không ạ? Trước đây chị cũng đã từng giống như các em Chị đã từng viết những cái bài học nghị luận, những cái bài văn nghị luận xã hội rất khô cứng, không có ý tưởng. Rồi đến một cái thời điểm chị nhận ra rằng khi mà chị xem rất là nhiều những cái video về những cái bài diễn thuyết của những người nổi tiếng thì chị nhận ra một điều rằng là ồ thì ra nghị luận xã hội không phải là như thế. Nghị luận xã hội không phải là chỉ viết cho xong và trình bày những cái hiểu biết của bản thân mình về vấn đề đó mà nghị luận xã hội thực sự là thuyết phục. Được không ạ? À? Nghị luận xã hội là thuyết phục. Nghị luận xã hội là chúng ta viết những cái câu mang tính chất hùng biện. Nghị luận xã hội là chúng ta truyền tải cái cảm hứng từ chính bản thân của chúng ta đến người khác để người khác có thể nhìn nhận được rằng là gì ạ? À từ những cái bài học như vậy, người khác cũng có thể chủ động thay đổi. Thì chị cũng mong là các em cũng sẽ có thể thay đổi bản thân mình khi các em viết bài nghị luận xã hội nếu các bạn viết bất cứ một cái bài nghị luận xã hội về vấn đề nào, cũng hãy đặt để chính bản thân mình ở trong đó. Để chúng ta chúng ta gì ạ? Chúng ta viết cái bài đó chúng ta thực sự thấy bản thân mình cũng thay đổi và gửi gắm một cái niềm tin rằng người khác cũng sẽ thay đổi dựa vào cái phần bài viết của các bạn. Được không nào? Ở trong cái phần tài liệu trong cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu, chị cũng có rất nhiều những cái phần bài viết như thế. Là những cái phần bài viết để giúp cho các bạn có thể thấy được mình có một cái tinh thần rất là khác mình có một cái tinh thần tốt mình có một cái tinh thần gì ạ một cái tinh thần truyền cảm hứng đến với mọi người xung quanh mình hay nếu không thì các bạn cũng có thể chủ động tham khảo những cái phần bài viết trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị nhé đấy cũng là một trong những cái cuốn sách mà các bạn có thể chủ động tham khảo thêm ok chưa nào chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ có một cái bài viết giống như chị vừa mới trao đổi cùng với các bạn đây ạ hay là chúng ta sẽ có thêm những cái bài viết nữa đây chị sẽ mở cho các bạn một cái file nhé chị sẽ mở cho các bạn một cái file để chị xem nào đây ạ à, nghị luận xã hội đây là cái file sách nghị luận xã hội của chị đây đây ạ à, các bạn sẽ thấy nhá ví dụ chúng ta có một cái đề bài khác đi chúng ta có một cái đề bài khác nhé ví dụ như ở đây chúng ta trình bày về vai trò của tình cảm gia đình trong cuộc sống đi ví dụ một cái đề bài như vậy nhá Chị ơi cho em xin link để mua sách Ok ạ à. Thế thì chắc là để chú Văn Học sẽ nhắn link ở đây và chị sẽ ghim link để cho Huế có thể mua cuốn này nhé Đây ạ à, các bạn ơi ví dụ Đây à, Chị có một cái cách mở đoạn này Không phải ngay lập tức đi vào tình cảm gia đình Mà chị cũng mượn một cái hình ảnh Và cái hình ảnh ở đây là một cái câu hát như sau Ba ngọn nến lung linh Thắp sáng một gia đình Gia đình tế bào của xã hội. Bởi vậy, tình cảm gia đình mang vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân và cả cộng đồng xã hội. Đúng một câu nhá. Đúng một câu duy nhất, duy nhất một câu để mở. Để mở đầu, được chưa nào? À, đợi một chút nhé, sẽ có chị trợ lý của chị sẽ ghim cái link sách lên cho các bạn. Nên là các bạn cứ bình tĩnh nhá. Rồi ạ, à, ở đây chúng ta có này. Đối với mỗi người gia đình là nơi sinh ra, trưởng thành, là cái nôi của tình yêu thương. Tình cảm gia đình là sự gắn kết giữa những con người trong một nhà. Bắt đầu gì ạ? Vai trò này. Phân tích bàn luận để thấy rõ vai trò này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây đó là gì ạ? Đó là à nó chính là động lực cho chúng ta mỗi lần vấp ngã. Ủi an chúng ta trong những nỗi buồn, chia sẻ cùng ta những niềm vui đó là điểm tựa tinh thần vô cùng vững chắc để mỗi người có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chính vì tình yêu thương ấy, con người có thể tìm thấy niềm tin và tìm thấy cả sự bình yên trong tâm hồn. Hy vọng để vượt qua mọi rào cản trên đường đời. Dù có đi đâu về đâu, dù công việc có bộn bề đến đâu, thì chúng ta cũng đều hướng về gia đình, hướng về những tình cảm giản dị mà thiêng liêng nhất nói về vai trò của gia đình. Tôi chợt nhớ về câu chuyện của một phòng trọ đặc biệt tại trường Đại học Bách Khoa. Nơi đó có cậu học trò Tất Minh, một cậu bé khuyết tật với đôi chân bị liệt ngay từ khi sinh ra, sống cùng bố. Vì Tất Minh không thể tự đi lại được, bố đã bỏ việc ở quê để lên chăm sóc em và đưa em đi học mỗi ngày. Minh hiểu được nỗi vất vả của bố Em luôn coi đó là động lực để phấn đấu trong học tập và nuôi hoài bão sau này. Có thể mở công ty riêng, có tiền chăm sóc cho bố mẹ. Câu chuyện của Tất Minh không chỉ thắp lên trong chúng ta động lực mạnh mẽ vào cuộc sống, mà quan trọng hơn, chúng ta hiểu rằng gia đình đối với mỗi người là một điểm tựa lớn lao. Trước mọi trông gai của cuộc sống, tôi vẫn đang nỗ lực một phần vì chính bản thân, một phần vì gia đình – Chúng ta tự hào và hạnh phúc vì có gia đình là động lực lớn lao cho mọi bước ngoặt của cuộc đời. Hãy trân quý những người xung quanh mình. Hãy luôn yêu thương và làm mọi điều tốt nhất cho gia đình của mình bạn nhé. Vì chúng mình mãi mãi chỉ có một gia đình mà thôi. Được không ạ? Ví dụ là như vậy. Thì đây cũng là một cái cách, chị nghĩ rằng nó cũng là một cái cách viết rất là hiệu quả cho các bạn khi mà các bạn viết một cái đề bài về gia đình nhá. Ok chưa nào? Đấy, lại thêm một cái đề nữa nhá Ngày hôm nay chia sẻ với các bạn rất nhiều đề luôn Được không ạ? À? Ngày hôm nay chia sẻ với các bạn rất nhiều đề luôn Hay ví dụ như chúng ta có một cái đề bài về uh, sách chẳng hạn nhá Suy nghĩ của anh chị về vai trò của việc đọc sách, ý nghĩa của việc đọc sách Ví dụ thế Đó thì các bạn cũng có thể viết một cái bài viết như sau Machine Gorky từng viết sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới Thật vậy, Chúng ta không bao giờ có thể phủ nhận được những ý nghĩa lớn lao của việc đọc sách đối với mỗi con người. Hai câu để mở đoạn. Rất nhanh, hiệu quả, đi vào vấn đề luôn và ngay nhá. Sách Giải thích sách là gì? Sách Kho tàng kiến thức khổng lồ chứa đựng rất nhiều những tri thức trong cuộc sống về các lĩnh vực khác nhau. Do đó, đọc sách giúp chúng ta tư duy, nhận thức sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và tích lũy được vốn từ ngữ phong phú. Bên cạnh đó, đọc sách là một cách để ta thưởng thức cuộc sống. Nó chẳng khác gì một sự trải nghiệm phong phú đủ mọi cung bậc của cảm xúc. Nó còn là một biện pháp tự học hữu hiệu và thiết thực mà ai cũng có thể làm được. Khi đọc sách, mọi người sẽ không chỉ cảm thấy, mọi người sẽ không chỉ cảm thấy không còn đơn độc mà họ còn cảm thấy vô cùng tĩnh tâm, từ đó ươm mầm trong chúng ta những suy nghĩ tích cực, có nhiều ý tưởng để làm việc và học tập. Đối với sức khỏe, Đọc sách là một thói quen giúp tốt cho não bộ, giúp chúng ta khỏe mạnh và linh hoạt, đem lại sự thư giãn. Có rất nhiều người cực, thành công cực kỳ coi trọng việc đọc sách. Bill Gates, một tỷ phú thế giới sống một cuộc đời, vẫn sống một cuộc đời một mọt sách. Ông đọc hơn 50 đầu sách mỗi năm và duy trì thói quen đọc sách một tiếng trước khi đi ngủ, bất chấp công việc bận rộn ra sao. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cũng tương tự khi mời cả thế giới tham gia một vào một thử thách của chính mình vào năm 2015, hai tuần đọc một cuốn sách mới. Hiểu được vai trò lớn của việc đọc sách, tôi luôn trích ra một quỹ đầu tư cho bản thân, mỗi tháng mua những cuốn sách hay, đọc nó và ghi lại những điều mình nhận được. Điều này giúp tôi vừa có thêm tri thức, vừa thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Bạn thấy đấy, sách là kho tri thức không chối từ ai, chỉ cần ta hiểu được giá trị của nó để rồi tự xây dựng cho mình thói quen đọc sách hàng ngày. Và hãy luôn nhớ rằng, những cuốn sách thú vị và bổ ích giống như người bạn tốt, nhất là những người say mê đọc nó. À, được không ạ? Nhất là với những người say mê đọc nó. Ví dụ là như thế. Thì đấy là một cái phần bài viết mà chúng ta có đối với việc đọc sách. Nhá, ok chưa nào? Các bạn ơi, ngày hôm nay á, thì cái phần à, ưu đãi cho cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu thì đã chính thức kết thúc rồi. Nhưng mà bởi vì các em là những người bạn là những cái bạn nhỏ rất là đặc biệt với chị. Thế nên là thành ra ngày hôm nay chị sẽ dành một cái ưu đãi riêng cho các bạn ở trong nhóm lớp của chúng mình. Được không ạ? Chị sẽ dành một cái ưu đãi riêng cho các bạn ở trong nhóm lớp của chúng mình. Và các bạn có thể để ý ở đây, chị có một cái voucher một cái phiếu giảm giá dành tặng cho các bạn. Và một cái voucher này là một cái phiếu giảm giá giảm tới tận 160.000 đồng cho cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu của chúng ta. Hôm nay sẽ là cái buổi học cuối của chúng ta ở trong cái cái khóa học này. Và chị nghĩ rằng là chúng mình vẫn còn rất là nhiều những cái câu chuyện để nói với nhau tiếp theo đây về nghị luận xã hội với một cái mục tiêu là có thể học tập với các bạn một cách bài bản nhất có thể thì chị mong rằng là các bạn có thể tiếp tục dành cái sự quan tâm của mình cho cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 tới của chị Hiên. Chị rất mong là các bạn có thể tận dụng cái phiếu giảm giá 160.000 này để có thể ngay lập tức nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể đăng ký. Và Gặp lại chị Hiên ở trong khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu sắp tới nhé. Khóa học nghị luận xã hội hiện tại đang có mức học phí là 459.000. Được không ạ? Đang có mức học phí là 459.000 thì các bạn sẽ được giảm giá 160.000 đấy. Hôm nay sẽ có cái phiếu giảm giá 160.000 còn lại khoảng hơn 200.000 nhá. Hôm nay có được free ship sách nghị luận xã hội không? <laughs> Trời ơi Ok, thôi được rồi. Trên cái tinh thần là là gì ạ? Gọi là dành tặng cho các bạn những cái món quà ở trong buổi cuối ngày hôm nay. Thì chị sẽ dành tặng cho các bạn những cái phiếu để free ship cho khóa nghị luận xã hội nữa nhá. Đây là rất là ưu tiên cho các em nhá. Và các bạn ơi, à, bạn nào mà muốn mua sách thì chúng mình sẽ để lại thông tin của các em trong phần phát trực tiếp này luôn chứ không đăng ký vào link đâu ạ em để lại ở trong phần comment này luôn nhé Khánh Ly ơi Em để tên này, số điện thoại này và địa chỉ của em tại đây luôn cho chị Hiên cái nhá Ok chưa ạ? Chúng mình không đăng ký qua link nữa nhá Mà chúng mình sẽ để lại đây luôn Chắc là sẽ có khoảng 10 bạn đi Tặng 10 phiếu free ship thôi nhá <laughs> Tặng 10 phiếu free ship thôi nhá Chỉ có vé free ship thôi Diệu ạ Nhanh bạn nào mà muốn mua thì để chị chốt luôn cho xong nào à, Chị vẫn sẽ tặng file cho các em Yên tâm một xíu nữa nhắn tin về chị sẽ tặng file cho các em Coi như là một cái món quà để dành tặng cho các bạn à, File 16 vấn đề này Đây một xíu nữa chị tặng cái file này cho các bạn nhé 16 vấn đề nghị luận xã hội phổ biến Để dành tặng cho những bạn mà tham gia trong buổi cuối cùng ngày hôm nay của chúng mình Một lát nữa các bạn nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên là được Ok chưa ạ? À em đã inbox về page rồi nhất trí nhá Thì các bạn sẽ nhắn tin về Được không ạ? Sẽ nhắn tin về cho fanpage nhá Và bạn nào muốn nhận cái phiếu mà free ship cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thì các bạn sẽ để luôn thông tin của các bạn tại cái phần phát trực tiếp này để chúng mình sẽ nhận cái phiếu free ship cho nghị luận xã hội nhé thì chắc là chị sẽ để cho các bạn thêm khoảng một vài phút nữa để các bạn có thể để lại những cái phần comment của mình tại đây và chị cũng nhắc lại với các bạn một lần nữa ạ à, sách nghị luận xã hội có giá là 179.000 nha em nhé Ok, có thanh thảo rồi này Ok ạ à. <laughs> Hôm nay được free ship thì nên các bạn cũng nhiệt tình quá Rồi chị thấy là có thanh thảo Ok thanh thảo nhá Rồi thanh thảo ạ à. à, Chú Văn Học chú ý nhá Chú Văn Học chú ý nhá Đủ 10 bạn nhá chị nhá Rồi trước tiên là có thanh thảo Em inbox về page đăng ký học trực tiếp Không điền Google Form được không chị? Được nha em nhắn tin về đi xong để lại thông tin thì các anh chị ở trên fanpage sẽ hỗ trợ các bạn là điền vào link để mình còn lấy danh sách học sinh nữa bởi vì là ở trong cái khóa học của mình á ok khánh ly một phiếu nữa này khánh ly một phiếu nữa nhá uhm, ok ạ các bạn ơi các bạn chú ý giúp chị nhá được không nào các bạn chú ý giúp chị thanh thảo một cuốn này khánh ly một cuốn này rồi ạ uhm, ok chị sẽ tặng thêm uh, <laughs> rep em với có, Dương ơi, một xíu nữa em cứ nhắn tin về nhá Để nhận Xong bắt đầu là em chụp lại cái này đi Em chụp lại cái voucher 160.000 này đi Xong rồi một xíu nữa em em gửi cho các chị để các chị biết nhá Được không ạ? À? Xong rồi em đăng ký ở trên cái đó là được Được không nào? Ok chưa ạ? À? Nhá, các bạn có thể uh, ở trên cái đó là được rồi ok bạn Bùi Thu Đào nữa này ba bạn rồi nhá, còn 7 bạn nữa Nào có bạn nào muốn đặt sổ tay chinh phục nghị luận xã hội không? À, các em ơi, chị sẽ dành tặng cho các em thêm một cái bookmark Có nghĩa là một cái kẹp sách Để các bạn có thể kẹp khi mà chúng ta đọc nhá Ok ạ, à, chị thấy ở đây là có ba bạn rồi đấy Không biết là các chị đã, các chị uh, admin của Văn Chị Hiên đã nhìn thấy Các cái bình luận đặt sách của các bạn ý chưa? Nào, có bạn nào muốn đặt thêm để nhận vé free ship không ạ? <laughs> Nếu không thì chị sẽ tạm thời dừng lại cái phần ờ, phát trực tiếp của mình tại đây nhá. <laughs> Ok ok. Thêm 2 phút nữa nhá. Khánh Ly ơi, một xíu em muốn nhận cái file này á. 16 vấn đề nghị luận xã hội phổ biến này thì em nhắn tin về page nhá. Các chị sẽ gửi tặng em cái file này coi như là một cái món quà để dành tặng cho các bạn đã tham gia trong cái chiến dịch thức khuya giải đề nghị luận xã hội này. Được chưa ạ? Yên tâm là uh, cái cái gì ạ? Yên tâm là cái nhóm này vẫn sẽ tiếp tục được duy trì và chị sẽ vẫn sẽ đăng tài liệu lên trên cái nhóm này để cho các bạn có thể để cho các bạn có thể chủ động uh, gọi là tích lũy thêm những cái phần kiến thức nữa. Thế nên cũng rất là mong là các bạn sẽ có thể gọi là gì ạ? Các bạn cũng sẽ có thể chủ động là ở lại cái group này để chúng ta tiếp nhận thêm những cái phần tài liệu đến khi mà các bạn thi xong nhé. Ok rồi, Hoài thu một cuốn nữa nhá. Nào các bạn ơi, có bạn nào muốn nhận vé free ship đối với sổ tay chinh phục nghị luận xã hội không ạ? Một cái cuốn mà vừa cung cấp cho các bạn về phương pháp này, vừa có 60 bài văn tham 60 đoạn văn tham khảo này, 20 bài văn tham khảo này, có đề để luyện tập này, có bộ dẫn chứng này và đặc biệt là có từ điển những cái vấn đề trọng tâm nữa, được không ạ? Rồi còn có những cái bộ từ điển những cái vấn đề trọng tâm nữa. Thì thôi chốt lại là như vậy nha Thêm bạch dương nữa nhá Tuyết ơi, em em có muốn đặt không ạ? Các bạn bạn nào có muốn đặt không ạ? <laughs> Để lại comment tại đây cho chị biết nhá. Chị sẽ đợi thêm một hai phút nữa thôi nhá. Được không ạ? Sau đấy thì chị nghĩ là các bạn cũng cần thời gian để suy nghĩ thêm đối với cái việc là mình có đăng ký cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu hay không. Chị mong là khi mà các bạn hẹn gặp lại chị ở trong cái khóa học chuyên sâu thì bên cạnh những cái buổi học à, để cung cấp cho các bạn những cái giá trị về tri thức thì chị sẽ còn cung cấp cho các bạn về một cái hệ thống tài liệu để các bạn có thể dựa vào đấy và các bạn củng cố được cái việc viết à, nghị luận à, các bạn viết củng cố cho cái việc viết nghị luận xã hội của mình được không ạ à? rồi nhất trí à, em đã mua trước rồi ạ à. rồi chị cảm ơn em nhé cũng đã có rất là nhiều bạn sở hữu cái cuốn này rồi đúng không ạ à? đã có rất là nhiều bạn sở hữu cái cuốn này rồi thì trên tinh thần là như thế nhá trên tinh thần là như vậy à, nếu như mà các bạn quan tâm tới những cái đầu ấn phẩm liên quan tới nghị luận xã hội hoặc là nghị luận văn học của Văn Trị Hiên thì các bạn có thể à, chủ động đó chính là nhắn tin về ngay để nhận được cái ưu đãi và nhớ là cáp lại màn hình cái voucher này, cái phiếu giảm giá này để chúng mình có thể à, gì ạ? À để chúng mình có thể gọi là tham gia vào cái khóa học chinh phục nghị luận xã hội cùng với chị vào cuối tháng 3 nhá, vào cuối tháng 3 và chúng ta sẽ nhận một cái phiếu giảm giá là 160.000 Nhắn tin về page là được Ok chưa ạ? Còn trên tinh thần là như vậy Rất biết ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với chị trong 4 buổi vừa qua Và rất cực kỳ hy vọng Mong muốn có thể được gặp gỡ các em ở trong Chị cũng rất mong muốn có thể được gặp gỡ các em ở trong cái khóa học gần nhất Đó là cái khóa học chinh phục nghị luận xã hội Được không ạ? À? Hãy nhớ là tận dụng cái voucher này nhé Ok, em đặt sách nghị luận xã hội rồi. Em ơi, à, một xíu nữa em nhắn tin thông tin của em về fanpage nhé để được nhận phiếu free ship nhé. À, Thành Duy nhé. Được không ạ? Ok, trên tinh thần là như vậy nha. Còn lại thì ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời nói lời tạm biệt với nhau tại đây. Đương nhiên, vẫn sẽ có những hành trình tiếp theo mà Học Văn chị Hiên đồng hành cùng với các em mà. Và chị mong rằng trên chặng đường phía trước các em đi, dù có gặp khó khăn như thế nào, thì các bạn cũng sẽ không lùi bước dũng cảm tiến về phía trước để gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống các em nhé. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé. Bye bye!